Quý vị thân mến, khi nói về Đức Phật và các giáo lý gian dạy con người, chúng ta thường có nhiều khúc mắc trong tâm. Liệu Đức Phật có thật không? Đức Phật sống ở đâu và có những tâm như tâm con người, có tâm sợ hãi không? Thì bây giờ sẽ là một câu chuyện Nguyên Ngọc xin được gửi tới quý vị, đó là Đức Phật có tâm sợ hãi hay không? Con người muốn có phước báu thì cần phải làm gì? Có một lần, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đến nước Ma Kiệt Đà truyền pháp, cứu độ chúng sinh – khi đó, Ngài ở trong núi Makura, đệ tử hầu cận bên cạnh Ngài không phải là tôn giả A Nan mà là Nan giả Ba La. Một ngày kia, trời đã chàng vạng tối, trên bầu trời mưa bụi tung bay, lâu lâu lại có tia chớp lóe lên. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vẫn ở bãi đất trống bên ngoài và đang thực hành một loại phương pháp gọi là kinh hành trong Phật giáo đường thời. Lúc này, một vị thần ở không gian khác đến bái kiến Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và đi theo sau chân Ngài. Đức Phật vì để cấp cho vị thần đó nhiều cơ hội hơn nên thời gian đi bộ hôm ấy đã lâu hơn ngày thường khá nhiều. Đệ tử hù dọa Phật Thích Ca Mâu Ni Nan già Ba La không nhìn thấy vị thần đang đi theo sư phụ, bởi vậy bèn thắc mắc vì sao Ngài lại đi bộ muộn hơn ngày thường đến như vậy? Theo thông lệ thời đó, đệ tử theo hầu sư phụ phải đợi đến khi sư phụ tọa thiền xong rồi mới được phép đi ngủ. Vậy nên, Na già bà La mãi không cách nào được đi ngủ. Bởi cảm thấy quá mệt mỏi, Na già bà La bắt đầu nghĩ cách khiến cho thầy mau chóng dừng lại để mình có thể sớm đi ngủ. Lúc đó, tại nước Ma Kệt Đà, khi những đứa trẻ quấy khóc giữa đêm mà không chịu dừng lại, thì người lớn sẽ nói rằng quỷ núi Ma Cừu La sắp đến rồi còn trẻ khi nghe thấy sẽ sợ hãi không dám kêu khóc nữa. Na già Ba La không ngờ lại suy nghĩ viền vông, muốn cải trang thành quỷ Makula để hù dọa thầy. Ông định khiến thầy sợ hãi mà dừng thực hành môn kinh hành của ngày hôm nay. Thế là Na già Ba La liền lấy một tấm áo lông khoác lên người, giả trang thành quỷ Makula mọc đầy lông lá. Sau đó núp ở cuối con đường nhỏ, chuẩn bị hù dọa sư phụ. Khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tới, Na Già Ba La liền nhảy ra và lớn tiếng kêu lên, quỷ Ma đến rồi, quỷ Ma đến rồi. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lúc đó không hề sợ hãi, bèn nghiêm giọng nói với Na Già Ba La rằng, Na Già Ba La, cái đồ xuẩn ngốc nhà ngươi, muốn lấy bộ dạng của quỷ Ma để hù xóa Như Lai ư? Trò đó không dao động, dù chỉ là một sợi tóc của ta, ta đã cách nỗi sợ hãi rất lâu rồi. Lúc này, vị thần đi theo phía sau Đức Phật nói với Ngài rằng, trong tăng đoàn cũng có loại người này ư? Đức Phật lúc đó từ bi nói, cửa Phật rộng lớn, có thể bao dung tất cả. Người giống như Nasa Ba La đây, không lâu cũng sẽ ngộ được diệu pháp thành tịnh, có thể đạt được giải thoát. Vậy nên, không thể chỉ bởi hành vi sai lầm nhất thời mà khinh thường y được. Vị thần của không gian khác nghe thấy vậy, cũng cảm động mà rơi lệ trước tấm lòng từ bi của Đức Phật. Về sau, Na Già Ba La quả nhiên đã không phụ tấm lòng từ bi của sư phụ, thật sự đã trở thành một đệ tử đạt được giải thoát. Vì sao Phật không có tâm sợ hãi? Kỳ thực, giác già vì để bảo vệ chân lý Phật Pháp, để cứu vớt chúng sinh mà có thể xả bỏ hết thảy mọi thứ, bao gồm cả sinh mệnh cao tầng vĩ đại của bản thân mình và tất nhiên Phật không có tầm sợ hãi. Là đệ tử của giác giả trong quá trình tu luyện cũng nhất định phải loại trừ tầm sợ hãi này. Ngoài ra, từ câu chuyện trên cũng có ý nói rằng người tu luyện cũng có những lúc phạm phải sai lầm, thậm chí là sai lầm một cách ngớ ngẩn, nực cười và thái quá. Nhưng đại giác giả, đại tử đại bi sẽ không vì vậy mà dễ dàng buông bỏ đệ tử của Ngài – đại từ đại bi của giác giả là điều vượt trên mọi khả năng tưởng tượng của con người chúng ta. Đức Phật không có tầm sợ hãi, muốn là đệ tử của Đức Phật thì cần buông bỏ tầm sợ hãi này. Lòng từ bi của Đức Phật Nặng chìm xuống đáy, nhẹ nổi lên mặt nước, một niệm thiện và ác khác nhau một trời một vực. Dù Đức Phật thần thông quảng đại, nhưng lòng từ bi chỉ có thể độ người có đức có một câu chuyện. Một hôm, Đức Phật đang đi trên đường, bỗng thấy một giọng nói đáng thương và đau khổ vang vẳng bên tai. Đức Phật từ bi, xin Ngài hãy cứu giúp con một lần nữa. Âm thanh này càng ngày càng nghe rõ và quen thuộc quá. Đức Phật nhìn về phía âm thanh phát ra. Hóa ra âm thanh đó đến từ địa ngục sầu thẳm. Đức Phật từ trên đã nhìn thấy tiếng kêu quen thuộc, hóa ra là một trong những đệ tử cũ của Ngài tên là Đề Đạt Ma. Thấy Đức Phật đang ở trên cao nhìn mình, anh ta mừng rỡ như thực sự nhìn thấy vị cứu tinh. Đề Đạt Ma vội vàng nói với Đức Phật ở phía trên rằng Đức Phật từ bi, xin hãy cứu giúp con một lần nữa, con nhất định sẽ sửa chữa lỗi lầm của mình và không vi phạm lời dạy của Ngài. Con sẽ theo Ngài tu hành ngoan đạo. Đức Phật lúc đó đã rời nước mắt từ bi, im lặng một hồi, Ngài nói với đệ tử – để đạt ma, còn muốn ta dùng cái gì để cứu con đây? Đức Phật biết rằng tuy Ngài có thần thông quảng đại, có thể giơ tay kéo để đạt ma lên khỏi địa ngục, còn có thể tiêu trừ mọi tội nghiệp cho đề đạt ma. Nhưng Đức Phật hiểu rõ hơn rằng điều đó là không thể và vô ích. Bởi vì bên trong vô lượng vũ trụ có đại pháp tối cao của vũ trụ đang kiểm soát và đo lường hết thảy hành động, việc làm của chúng sinh. Bất luận là ai, đã làm gì thì cũng phải tự mình gánh chịu lấy hậu quả. Nói cách khác, chính để đạt ma phải thực sự muốn thay đổi bản thân, thực sự hối hận và muốn vãn hồi. Nếu không thì không những để đạt ma không được cứu mà chính Đức Phật cũng sẽ phải chịu sự trừng phạt của Pháp Vũ Trụ. Đức Phật thở dài từ bi nói với Đề Đạt Ma Ta sẽ vì con một lần nữa để ta tìm xem. Đức Phật nói để Ngài tìm xem chính là giống như con người ngày nay mở xem màn hình điện thoại di động, ngài mở xem cái gì trong lịch sử đời đời kiếp kiếp mà đề đạt ma đã trải qua, hết cảnh này đến cảnh khác. Đột nhiên, mắt Đức Phật sáng lên, trên màn hình xuất hiện cảnh tượng. Đề đạt ma đang đi trên một con đường hoang vu và tình cờ phát hiện có một con nhện lớn sắp leo lên thân đề đạt ma. Lúc này, nếu đề đạt ma thả bàn chân xuống, con nhện sẽ chết ngay lập tức nhưng để đạt ma giơ chân lên và vui vẻ nhìn con nhện bỏ đi. Đức Phật nói, được, ta sẽ dùng con nhện này để cứu con. Lúc này, để đạt ma đáng thương đang ở dưới địa ngục cầu xin Đức Phật giúp đỡ. Đức Phật đã dùng sợi tơ do con nhện nhả ra để biến hóa thành một sợi dây dài. Để đạt ma ở dưới địa ngục đột nhiên nhìn thấy từ phía ánh sáng trên cao bỗng rơi xuống một sợi dây thừng anh ta bất chấp dẫm đạp lên thân thể người khác, cưới túm lấy sợi dây. Anh ta nắm chắc sợi dây cứu mạng này, mừng rỡ, cảm thấy như mình đã thoát khỏi địa ngục. Những người khác trong địa ngục thấy có sợi dây cứu mạng cũng liền bất chấp tất cả nắm lấy sợi dây này. Để đặt ma đang trèo lên, ngoái xuống, nhìn thấy những người phía sau cũng đang liều mạng nắm lấy sợi dây và trèo lên theo anh ta. Anh ta hét lên, đây là của tôi, đây là sợi dây mà Đức Phật ban cho để cứu tôi, các người để cho tôi đi. Vừa hét, anh ta vừa dùng chân gắng hết sức đạp lên những người phía dưới. Đức Phật lúc đó đã rời nước mắt xót xa và nhìn thấy cảnh tượng này. Trong phút chốc, sợi dây đã đứt và Đức Phật thở dài bỏ đi. Và quý vị thân mến, Đức Phật không có tâm sợ hãi, các vị Phật, Đạo, Thần đều có tâm đại từ đại bi muốn cứu giúp chúng sinh – sinh lão bệnh tử đau ốm nóng lạnh đời người đầu đầu cũng là bể khổ mong sao đời người sớm tìm được con đường giác ngộ đến với chính pháp cảm ơn quý vị đã lắng nghe quan tâm và đăng ký kênh radio sống đẹp kính chúc quý vị có một giấc ngủ an lành một tâm hồn thiện lương một trái tim bao dung và một cơ thể khỏe mạnh xin kính chào và hẹn gặp lại